450 triệu một người trừ đi nó khoảng tầm xích 400 triệu một con chó cái đó à, như con Zora này nếu mà mua thẳng ra thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 400 triệu 300 mấy 400 triệu là với cái giá người quen gọi là quen biết này kia thì sẽ được một con như thế này nếu mọi người nhập một con chó to cho nên là như mình ấy thì mình lựa chọn tại sao mình lại chọn mình nhập cái con chó con là bởi vì những cái trại lớn bản thân mình là có kinh nghiệm rồi nhá để mình nhìn con chó rồi nhưng mà những cái trại lớn như là cái trại mà mình nhập này của đức này thì người ta nói một là một hai là hai nếu mình đã làm một cái trại chó và mình bảo là tôi nuôi một con mua một con về chọn cho tao một con để nó có thể làm con chó giống được tiền nong mày bán cho người ta bao nhiêu mày bán cho ta tương đấy người ta không mặc cả thì người ta sẽ chọn cho mình một cái con chó là con chó giống đó giả sử như con uh, Zora này Zona này thì khi mình mua nó từ bé nhưng lớn lên nó, nó hoàn hảo luôn mọi người có thể nhìn thấy nó, nó hoàn hảo luôn nó có tất cả mọi thứ kể cả con đực con đực thì nó còn đang uh, non hơn con đực thì nó đắt hơn nhé con con đực tốt đấy uh, với khi nhập con chó con thì mọi người biết một cái như thế này, này con đực tốt lúc nào nó đắt hơn là con cái tốt bởi vì sao bởi con đực nó di chuyển nồi giống nó ra nó dính được với rất nhiều con cái nhưng mà để chọn được một con cái tốt ấy, thì lại rất là khó là phải đặt là phải chờ bởi vì các trại giống ấy, thì trại nào người ta cũng muốn tìm con cái tốt vì con cái tốt nó đẻ ra thì con cho con của mình còn cái con đực tốt đấy mà mình không có cái tốt thì nó cũng không ra cho con tốt được con đực mình không nhập được mình có thể đi lấy giống của người khác đấy là nói chung câu chuyện nhé chứ còn như ở Việt Nam mình thì muốn lấy giống một một con đực máu đực thì khó lắm cho nên là bản thân mình là nhà mình đã có bốn con đực rồi nhưng mà mình vẫn phải nhập thêm ờ, nhưng mà đấy nhìn chung nó là như thế nhưng những cái con đực con như đơn giản là là cái cặp này cái con đực con là với cái giá gọi là người quen tất cả các thứ này kia là con đực con nó là bốn nghìn thì mọi người biết là con cái thì là ba nghìn còn bình thường người ta bán nếu mà các bạn mua thì có thể người ta bán cho các bạn ba nghìn rưỡi ba nghìn tám mình mua thì là mình mua ba nghìn thôi còn con đực thì người ta bán có thể bình thường những con đực ở cái đàn đấy người ta bán bốn nghìn rưỡi bốn nghìn bảy mình mua bốn nghìn đó thì mọi người sẽ biết là, là đấy là cái con đực đấy là cái giá của con đực và con cái và nó tùy từng con nhá và nó tùy từng trại đấy là mình chia sẻ với mọi người là cái giá của cái con chó nhập là cái giá mình nhập cái trại này cái trại Kumusi này là một cái trại tốt ở trong những cái trại tốt cơ quan controller tốt của nước Đức và người ta có truyền thống và nó rất nhiều thứ truyền thống và cái con chó người ta nó như mọi thứ mà mọi người xem mọi người sẽ cảm nhận được các cái thái độ này kia rồi cái kiểu uh, vẻ đẹp của nó rồi cái không gọng tất cả các thứ của nó còn những cái trại khác thì có thể giá nó có thể là như như trại này nó cũng là cái trại ở tốt giá cao rồi có những cái trại có thể giá nó sẽ cao hơn một chút nữa nhưng nó không đáng kể còn ờ, rất nhiều trại thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút nhưng giá nó rẻ hơn thì mọi người cứ yên tâm là ít nhất là mọi người cứ xác định là ít nhất là cái con giá rẻ nhất thì nó là hai nghìn mọi người cứ yên tâm một điều như thế hai nghìn cộng với nếu như hiện tại bây giờ mà về Việt Nam con chó con cộng thêm khoảng mình cứ coi như là con chó con bây giờ nó khoảng tầm ờ, hai nghìn đi cho nó thoải mái bởi con chó con chó to này nó là hơn 2.000 rưỡi thì con cho con là tính là 2.000 bình thường nó chỉ một nghìn thôi thậm chí là có thể 800 ơ tùy vào cả cái lồng mình mua đấy nhá mọi người nhá mọi người nhìn thấy cái lồng mà mà hai con này nó nhập về mọi người biết là cái lồng đấy là còn giá của nó mua ở bên kia nó là 450 ơ một cái lồng 450 ơ tức là nó hơn 12 triệu cho một cái lồng nó và cái đó nó cũng tính là vào cái chi phí vận chuyển thì đó nếu mà một cái lồng của con chó con thì nó cũng rẻ hơn một chút chứ nó cũng không có rẻ hơn nhiều đâu con chó to mà cái lồng của nó 450 ơ thì con chó con có thể lồng của nó 350 ơ chứ nó nếu cùng cái hãng đấy cùng cái kiểu cách như thế còn nếu mà cái lồng mà nó rẻ uh, mua của những cái hãng mà nó rẻ cái lồng gọi là lồng ở mức uh, trung bình hoặc mức rẻ mua về xong uh, rồi không cần thiết nó bỏ đi ấy, thì những cái lồng đấy có thể là nó khoảng tầm 150 ơ 150 ơ đến 200 ơ tức là nó cũng đã rơi vào khoảng tầm 4 5 triệu rồi còn nếu mà cái lồng tốt mà lồng của con chó như con chó to này nó là mười mấy triệu con cho con mà cùng cái hãng này thì cái lồng của nó nó có thể rơi vào khoảng tầm tám chín triệu đó đó nó chính là cái chi phí nó sẽ cộng thêm thì mọi người tính là cái con chó con ừ, ở cái mức mua ở cái mức giá rẻ nhé mà mình nói ở đây là phải là chó của các trại nhé chứ mình không nói nuôi chó nuôi cá nhân ở bên Đức nó cũng như ở Việt Nam là nó sẽ có chó nuôi cá nhân theo kiểu là cá nhân nuôi theo kiểu là nuôi hộ gia đình chứ không phải là một cái trại chó chuyên nghiệp và và và không nuôi nhiều đời chó thì có thể là cái con chó đấy người ta bán một nghìn rưỡi một nghìn năm trăm ơ thì mình không nói là cái gì cả là những con nó cũng có giấy tờ nhưng mà cái giấy tờ của nó các con chó nó sẽ không có có, có cái, cái, theo cái nó khác biệt hoàn toàn với lại cái bọn này nhưng mình nói là ở cái cấp độ trại đi trại nhân giống đi thì cái con chó ở cái mức rẻ nhất mọi người xác định nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 2 000 2 000 ơ còn nếu mà những con đắt tiền tốt có thể nó lên 5 000 một số con đặc biệt con chó con nó có thể lên 6 000 là mua con chó con thì mọi người cứ xác định là mua một con chó Đức và thì con chó con xác định là cái mức thấp nhất là 100 triệu ở cái thời điểm hiện tại bây giờ mọi người xác định như thế còn nếu mà trước đây ấy, thì có thể là chín mươi mấy triệu là mọi người nuôi được nhưng bây giờ mọi người xác định là rẻ nó phải là 100 triệu vì cái phí vận chuyển nó nhảy lên gấp đôi con cho con nó phải rơi vào khoảng tầm nghìn tám hai nghìn ơ tiền chuyển tức là toàn cái tiền chuyển của nó là toàn cái tiền chuyển của nó nó rơi vào khoảng tầm 50 triệu rồi mấy 50 triệu rồi cộng thêm tiền chó nó khoảng tầm 7 80 triệu rồi phải hơn trăm hơn trăm thì mới mua được đó thì chia sẻ với mọi người ờ, để mọi người đỡ phải ờ, thắc mắc về cái tiền cái tiền nhập của con chó là bao nhiêu những cái con chó tốt cho ai hoặc là 10 đến 15 16 17 tháng nếu mọi người xác định mua những con của các cái trại của Đức các cái trại uh, gọi là các trại có tiếng tăm có truyền thống của Đức và con chó nó tốt thì mọi người phải xác định là cái giá của nó với con chó trẻ nó cũng phải rơi vào khoảng tầm với con chó đực nhé với con chó đực thì mọi người phải xác định nó sẽ rơi vào tầm 18 đến 20 nghìn một con chó 10 10 10 10 15 16 k. nếu mà là một con chó tốt 18 đến 20 nghìn một con chó thì nếu mà 20 nghìn nó là hơn 500 triệu đó cho nên mình mua mình toàn mua chó choai thôi mua mua mua chó từ trước 12 tháng hoặc là mua cho con bản thân như con Bruno mình mua nó là mình mua nó từ lúc 10 tháng chứ mình không phải là mua cho to không phải là 16 tháng mình mua đâu mà mình mua nó từ lúc nó 10 tháng nhưng đến 16 tháng mình mới đưa về mình cũng nhờ họ nuôi nhờ nhờ nhờ chạy người ta nuôi họ thêm mấy tháng để cho nó đi thi ở bên đấy này kia xong đấy rồi mới mới cho về chứ còn nếu mà sau lúc mà nó thi xong mà mới mua thì giá nó sẽ cao hơn và con Bruno là tính ra là mua nó về đây nó cũng phải rơi khoảng tầm 400 triệu 400 triệu nhưng xác định nuôi mua một con chó ở tầm trai nó là như thế như bản thân con Zora này nếu mà nó là con chó trai và mình mua nó như hiện tại bây giờ mình mua nó thì cũng đã xác định nó phải rơi vào khoảng tầm 400 cho nên nếu mọi người mà muốn mua uh, nhập con chó ở Đức thì mọi người chọn những cái trại lớn những cái trại lâu năm những cái trại uy tín và mọi người mua cho nhỏ cho đỡ tốn tiền mua cho to nó tốn tiền lắm nó cộng thêm như như con này nhá là mình nhờ, nhờ người ta nuôi bên đấy là cái giá giá cái chi phí nuôi con chó bên đấy là nó rất là cao rồi là nó là mười mấy triệu một tháng chứ còn nếu mà mình mà nhập được nó về Việt Nam từ lúc mà nó bốn tháng mà mình nuôi nó thì nó đỡ tốt hơn nhiều mình cứ coi như là sân sân thoải mái đi thì con chó nuôi một tháng 3 triệu đi đét tè là nhè 3 triệu một năm thì ở bên kia là một tháng của nó là 12 triệu tức là nó chênh lên một tháng là nó vọt lên mất 9 triệu mọi người tưởng tượng đấy 9 triệu mà nuôi thêm 10 tháng thì nó là 90 triệu nó chênh lên một là lúc nhỏ đưa về Việt Nam luôn được từ lúc 4 tháng thì nó rẻ hơn một mớ và cái này là đấy lại phải nhắc lại là của những cái trại lớn những cái trại này kia nhá và những cái trại gọi là uy tín người ta cực kỳ uy tín và người ta có truyền thống thì con chó nó mới lớn lên nó mới được con chó mà theo cái ý muốn của chúng ta nó hoàn hảo nó là kia rồi bên thay nào thì mua một cái con ờ, chó con về Việt Nam luôn đấy thì nó là rẻ nhất uh, mua một cái con uh, chó con gửi lại ở bên đấy người ta nuôi rồi chuyển về nếu của các cây trại uy tín thì nó vẫn là rẻ hơn nữa ở cái mức thứ hai từ rẻ nhất là con chó con chuyển về Việt Nam luôn rẻ thứ hai là trong cái trường hợp với con chó con đấy mà chúng ta nhờ người ta nuôi với cái giá 450 euro một tháng đi thì đến khi nó choai 10, 11, 12 tháng mà chúng ta chuyển về nó vẫn rẻ hơn chúng ta mua con chó 10, 11, 12 tháng mọi người cứ yên tâm một điều như thế bởi vì khi người ta bán con chó người ta cũng tính hết rồi cái tiền chi phí cho con chó đấy của họ cũng như của mình cộng 450 euro một tháng và lúc có con chó con là cái giá của nó bao nhiêu người ta cộng vào và sau đấy là người ta cộng thêm cái chi phí gọi là cái chi phí gọi là rủi ro tức là gì trong số những cái con mà giữ lại nuôi như thế thì sẽ có những con nó hỏng mà cái con nó không hỏng thì rõ ràng là nó phải chịu thay cho nó phải cộng bù cái phần của con hỏng tức là những con hỏng ấy thì có thể là lúc đấy người ta sẽ bán như là một con pet thôi. rồi một con chó có thể lúc chó to thì người ta chỉ bán hai nghìn thôi thì những cái con còn lại mà nó không bị hỏng nó phải cộng cái chi phí đó, mọi người phải hiểu là như thế thành ra là dù là mình mua từ bé mà mình nhờ người ta giữ lại người ta nuôi với cái chi phí cao như thế thì nó vẫn rẻ hơn cái việc là mình mua một con chó tốt ở cái tầm choa ở ờ, cái tầm 10 11 12 tháng vẫn rẻ hơn mua từ con chó con mà không chuyển về được người ta giữ lại người ta nuôi hộ mình nó vẫn rẻ hơn là mình nhìn thấy một con 10 11 12 tháng nó tốt và mình mua đó mọi người xác định như thế còn cái giá con chó nhập đây thì ở mỗi quốc gia nó một khác mỗi trại nó một khác và trong cùng một trại mỗi đàn giá nó một khác nhau trại ở bên Đức nó là như thế và trại của mình nó là như thế trại của mình đấy những cái con chó ở đàn giá cao nó có thể 30 triệu một con chó con những con ở đàn giá rẻ có thể nó chỉ có 12 mười mấy triệu một con cho con thì ở bên Đức nó cũng thế có những cái đàn chó cho cái nó bốn nghìn bốn nghìn ơ có những cái đàn chó ấy, dù là cho đực nó chỉ bán hai nghìn rưỡi đến ba nghìn thôi là những cái đàn chó nó sẽ kém hơn là những đàn chó kia đó mọi người phải hiểu nó câu chuyện là như thế là cái người nhân giống ấy người ta định giá được cái cái cái, cái đàn cho con đấy nó ở cái mức tiền nào thì cũng như mình mình nhân giống mình cũng định giá là cái đàn cho con của mình nó ở mức tiền nào nó đều có lý do của nó chứ